Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đây. Nếu như mà các bạn đã đang lên xem được phần phát trực tiếp ở trong buổi trưa ngày hôm nay rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé được không nào? Nếu như các bạn đã đang lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi trưa ngày hôm nay rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nha. Ok không nào? Có vẻ như đây là cái chủ đề mà chúng mình đang rất là cần ở trong giai đoạn này Bởi vì các em cũng biết rằng là cái dạng đề chính yếu mà chị em mình đang đi tìm hiểu với nhau Và đang cần phải trau dồi nhiều nhiều nhiều nhiều thêm nữa Đó là dạng đề phân tích đúng không? Nào các em ơi chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá Chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá Ok, dạng đề mà chúng mình cần cần phải trao đổi với nhau Đó vẫn là dạng đề phân tích Đúng không? Dạng đề phân tích Đây vẫn là cái dạng đề mà các em đang cần nhất Đúng không ạ? Những ai đang cần dạng đề này giơ tay chị xem <laughs> Rất là nhiều bạn đã có mặt ở đây rồi Ok, em mới đi học về em chào chị Chị mới phát trực tiếp chị chào em nhá <laughs> Rồi ok, xin chào Minh Ngọc, xin chào Hương Lan Bắt đầu luôn nhở, không để mất thời gian nữa nhá Được không? Không để mất thời gian của các bạn nữa thêm đâu Chúng mình cùng bắt đầu luôn thôi, ai vào sau thì tìm hiểu sau nhé. Nhưng mà có một cái thông tin nhất định phải cung cấp cho các em luôn. Đấy là đầu tháng 4, khóa học mở đề, khóa học luyện đề duy nhất của chị sẽ diễn ra. Và nếu như bạn nào mà chưa đăng ký thì ngay lập tức phải tìm hiểu thông tin để nắm lấy cái cơ hội cuối cùng này ngay nhé Còn lại là không có thời gian để chúng mình tiếp tục ôn tập với nhau nữa đâu nhé Đây sẽ là cái khóa học luyện đề cuối cùng, được không nào? Lưu ý giúp chị nhá Rồi, quay trở lại cùng với nhau ở trong cái phần mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Đó chính là chúng ta cùng với nhau đi tìm hiểu về dạng đề phân tích Được không ạ? À? Các bạn ơi, nói luôn này Nói luôn nhá Về cái bố cục cơ bản của dạng đề này á dàn ý á Thì chị tin chắc là 100% các bạn ở đây đều biết rồi Hình thức của chúng mình là hình thức bài văn mà Và nếu như viết cái bài văn đó tốt chúng mình sẽ được 5 điểm mà Thế nên dù như thế nào, dù phải ngậm đắng nuốt cay, dù phải viết đến cho mỏi cả tay Thì các bạn cũng phải lưu ý giúp chị là phải hoàn thành được 3 phần nhé Đó là mở bài, thân bài và kết bài nhé Được không nào? Rồi, thế thì đương nhiên là cái phần mở bài sẽ là cái phần mà chúng mình đau đầu nhất Nhưng nếu như mà các em mà chuẩn bị tốt ý, thì chả có gì đau đầu cả, chị nói luôn là như vậy nếu như mà các bạn chuẩn bị tốt thì có gì đâu mà đau đầu Bởi vì phần dẫn dắt của mở bài của chúng mình sẽ bao gồm dẫn dắt cộng với đặt vấn đề đúng không? dẫn dắt Cộng với đặt vấn đề Đâu có gì phải đau đầu đâu Phần này chuẩn bị trước đi Mỗi bài chuẩn bị cho chị một hai cái mở bài đi nhá Như thế là ok luôn Được không nào? Lưu ý giúp chị nhá Rồi tiếp tục Thân bài chúng mình sẽ chia ra thành các luận điểm sau Luận điểm 1, luận điểm 2 và luận điểm 3 Phần này đi nhanh thôi ạ à. Đây không phải là phần trình yếu nên đi nhanh thôi nhé Luận điểm 1, luận điểm 2 và luận điểm 3 Nhưng cái này là cái mà chúng ta nhất định phải biết nếu như mà không biết cái cách làm của dạng đề phân tích ý, thì thôi nghỉ ở nhà đi khỏi thi đại học làm gì cho mệt nhá. Bởi vì đây là cái đơn giản nhất, đơn giản nhất nhất nhất nhất luôn á. Mà không biết thì chị chịu thôi nhá. Luận điểm 1 chúng ta có tác giả tác phẩm. Đương nhiên rồi, bao giờ cái dung lượng viết về tác phẩm cũng sẽ nhiều hơn. Lưu ý là như vậy. Được không ạ? À? Và tác phẩm thì bao giờ cũng trọng tâm vào hoàn cảnh sáng tác xuất xứ và mục đích sáng tác Đó là điều đương nhiên Và biết thêm các cái thông tin về cái tác phẩm này thì càng tốt nhá Rồi, luận điểm 2 làm gì? Tiến hành phân tích để làm sáng tỏ cái giá trị về nội dung và nghệ thuật thôi Nội dung và nghệ thuật, ok chưa nào? Làm sáng tỏ giá trị về nội dung và nghệ thuật thôi Sau đó thì bắt đầu làm gì? Luận điểm 3 mình làm gì nhở? À luận điểm 3 xong thì mình khái quát lại mà và mở rộng vấn đề thôi Ok chưa ạ? Và kết bài thì khẳng định lại vấn đề và sau đó liên hệ mở rộng thôi Nêu ra các cái cảm xúc cá nhân của các em thôi Ok chưa nào? Khẳng định và liên hệ mở rộng nhé nêu ra các cái cảm xúc cá nhân của các bạn nhé Xong chưa? Phần này siêu đơn giản nhưng chị nói rồi Đây là một trong những cái phần trình yếu này Ai mà không ai mà không nắm được cái phần này thì thôi nghỉ đi không cần phải thi nữa bởi vì nói luôn, dạng đề phân tích là dạng đề tiên quyết cho tất cả những cái dạng đề còn lại Và năm nay chị nghĩ là khả năng cao vẫn sẽ vào dạng đề phân tích thôi Không có gì thay đổi nhiều đâu Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá Rồi dàn ý xong là như vậy, có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì, ok chốt sang chuyển sang vấn đề khác Một trong những cái quan trọng tiếp theo cần phải có đó là kiến thức nền Bây giờ đang rất muốn hỏi đây Phần kiến thức nền này thì chia ra thành hai mảng rồi Đó là thơ và văn xuôi đúng chưa Thơ và văn xuôi Ok chưa ạ Thơ và văn xuôi Thế nào các anh chị Các bạn đẹp trai và các bạn xinh gái đang xem phần phát trực tiếp này Chị đang muốn hỏi Về phần kiến thức nền này về thơ và văn xuôi các bạn đã ok hết chưa Học đến đâu nhớ đến đấy chưa Có thể là chưa học xong tất cả những cái tác phẩm Nhưng ý chị đang muốn nói ở đây là các bạn đã ok hết chưa Nào thơ và văn xuôi nào Thơ và văn xuôi Thơ thì chỉ bao gồm 5 tác phẩm chính và văn xuôi khoảng tầm 8 tác phẩm thôi Thế bây giờ các bạn biết chưa nào? Các bạn nhớ cái phần này chưa? Và biết là học trong kiến thức nền là mình phải học những cái gì không? Đảm bảo giúp cho chị nhá Đối với cả thơ và cả văn xuôi phải cung cấp cho chị những cái phần cả về kiến thức Về tác giả và phần kiến thức về tác phẩm Trong phần tác phẩm này chia ra làm hai phần đó là về những cái thông tin tác phẩm Được không ạ? À? thông tin tác phẩm và nội dung tác phẩm. Đây là hai phần mà chúng mình cần phải quan tâm. Ok chưa nào? Một tác giả và hai tác phẩm. Trong phần tác phẩm này cung cấp hai thông tin, thông tin tác phẩm và nội dung tác phẩm. Cũng ổn rồi đúng không? Vậy là tốt nhá. Nói chung ai chưa chắc thì phải học cho chắc. Ai chưa học thì bây giờ bắt buộc phải học đi. Đừng có mang cái tâm lý là gì Hên xui Ừ hên xui kiểu gì cũng xui Không có hên đâu Nhá Nên là mang cái tâm lý ổn định để mà học đi Nhá Văn xuôi dẫn chứng hơi khó nhớ Hơi khó nhớ thì học nhiều vào Thế thôi Không có cách nào khác đâu Chẳng có cách nào để khiến cho các bạn ghi nhớ một cái gì đó rõ hơn Dễ hơn đâu Chỉ có một cách duy nhất là bắt buộc phải chăm chỉ hơn thôi Thì đây nốt ra nhá 5 tác phẩm và 8 tác phẩm thuộc chưa Xong Xong phần này nhá Thế thì bây giờ bắt đầu vào cái phần chính này Thế đã rèn luyện chưa Đã luyện tập chưa Đang hỏi cái phần này Trên có hết đủ mọi thứ rồi Đã luyện tập chưa đã luyện tập nhiều đề chưa? Đã viết nhiều đề chưa? Từ đầu năm đến giờ viết được bao nhiêu đề phân tích văn học rồi? Câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn. Em nhớ nhớ quên quên, thế thì học kiểu gì? Bây giờ cái quan trọng nhất trong cái giai đoạn này làm gì còn thời gian nữa, 3 tháng nữa thôi là thi rồi. Hoặc là vào trường đại học được mình mong muốn hoặc là gì ạ? Từ bỏ cái giấc mơ của mình thôi mà chị thì chị nghĩ là chả ai muốn từ bỏ giấc mơ của mình cả. Nào thì bây giờ chị đang hỏi các tại sao rừng xà nu lại không học? Tại sao lại không học ở Ngọc Hảo? Vẫn học bình thường. Đây chị đang nói với các bạn ở đây luyện tập chưa? Viết được bao nhiêu bài rồi? Viết được bao nhiêu bài phân tích văn học từ đầu năm đến giờ rồi? Và cụ thể là trong cái quá trình viết rút ra những cái phần lỗi của mình chưa? Biết được những cái mà mình chưa hay chưa phải chưa? Đây mới là điều quan trọng chứ chứ không phải là chỉ viết ra và bảo Ôi chị ơi, em viết được 50 bài rồi, em viết được 100 bài rồi chị ạ Thế nhưng mà 100 bài với 50 bài thì cái chất lượng rất kém thế thì không giải quyết vấn đề gì Từ đầu năm đến giờ được hai đề, nhiều nhở À em luyện được 5 đề rồi, tức là từ lúc luyện đề đúng không? Chắc được 10 cái thôi ạ à. Và cảm thấy trình độ của mình sau cái thời gian mình luyện tập như thế nào Sau cái thời gian mà mình luyện tập cảm thấy như thế nào Ok, chị chào các bạn nhé Chị ăn cơm chưa chưa chưa quan trọng nhá Chị ăn chưa chưa quan trọng Trường Giang nhá Cái quan trọng ở đây bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn là các bạn đã bắt đầu bắt tay vào luyện tập chưa À ok cảm ơn Huyền Trang rất nhiều Cảm ơn em vì vẫn theo dõi chị Các em tình hình thế nào ạ à? Chị đang rất nghiêm túc để nói chuyện với các bạn đấy Nào toàn luyện đoạn thôi chị Ok, luyện đoạn cũng được bởi vì chúng ta biết thừa rằng là gì ạ? Để có một cái bài văn hay ấy thì bao giờ chúng mình cũng phải thiết lập từ một cái những cái đoạn văn hay. Đúng không ạ? Và để có được đoạn văn hay thì đương nhiên là chúng mình sẽ phải thiết lập từ gì ạ? Từ những cái câu văn hay. Được không nào? Thế nên là cái vấn đề là đúng, chúng ta phải bắt đầu từ những cái thứ nó đơn giản nhất đó là trước tiên phải học để cách viết được một cái câu văn hay đã. Từ cái câu văn hay viết được một cái câu đoạn văn hay. Được không ạ? Từ đoạn văn hay thì sẽ đi lên là gì ạ? à sẽ đi lên một bài văn hay ok chưa nào đây là cái vấn đề trọng tâm nhất của chúng mình thì nếu như mà bây giờ mà đang vẫn chưa kiểu mông lung như một trò đùa ấy thì ngay lập tức tìm hiểu về cái khóa học đang được ưu đãi 30% của chị đi nhá được không Tìm ngay cái khóa học đang được ưu đãi 30% của chị luyện đề học vào cuối tháng 4 Nói luôn, đây là khóa học duy nhất Và là cái cơ hội duy nhất để cho các bạn có thể được ôn luyện cùng với học văn chị Hiên trong giai đoạn cuối này nhá Nếu như mà chưa tìm hiểu thì ngay lập tức tìm hiểu đi nhá Nói thế thôi không nói nhiều Bây giờ quay trở lại ở đây chúng ta cùng đến với cái phần này Làm thế nào để không viết bài đầu voi đuôi chuột Làm thế nào để viết bài phân tích hay Viết từng câu hay một, viết từng đoạn hay một Thì chắc chắn bài viết của chúng ta sẽ hay Đó là điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm được giúp cho chị đó là điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm được giúp cho chị Được không nào? Phân chia ra đi Thành hai kiểu đi Một là phân tích thơ và hai là phân tích văn xuôi bởi vì thể loại, hai đặc điểm của hai thể loại này là khác nhau. Thế nên về cái cách phân tích chúng ta cũng phải có những cái có những cái khác nhau. Hiểu chưa ạ? Vẫn phải có những cái cách khác nhau, được chưa nào? Thế đây bây giờ ví dụ đối với phân tích thơ nhé. Nào, bây giờ đối với phân tích thơ đi. Cụ thể là đối với phân tích thơ đi. Các em viết được bao nhiêu bài phân tích thơ rồi? Chị đang muốn hỏi các bạn viết được bao nhiêu bài phân tích thơ rồi? Và đối với các cái bài phân tích thơ của các bạn thì các bạn có cảm thấy ưng ý với cái phần phân tích của mình không? Nào các em ơi, quay trở lại đây giúp chị nào Tập trung vào đây, tập trung vào đây Người quen người lạ gì, bây giờ tập trung vào đây để học này Rồi, ví dụ chị chó chị có một cái đoạn thơ như sau Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thầm Dốc lên khúc khuỷu Dốc thăm thầm Nhìn vào đây nhá, ví dụ cho nó chuẩn Cứ nhìn vào ví dụ là ra vấn đề thôi Được không? Heo hút cồn mây súng người trời heo hút cồn mây súng người trời được không ạ à? heo hút cồn mây súng người trời ngàn thước lên cao ngàn thước xuống ngàn thước lên cao ngàn thước lên cao ngàn thước xuống Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai pha luông, mưa xa khơi Nhà ai Pha luông Mưa xa khơi Xong Nhá bốn câu thơ này Thế bây giờ bắt đầu phân tích thơ đúng không? Thì bây giờ chúng mình phải làm gì? Tự nhiên bây giờ đề gọi là viết luôn ra bốn cái câu thơ này à Bây giờ viết luôn ra bốn câu thơ này xong bắt đầu lao vào phân tích à Hay làm gì bây giờ Hả hay là làm gì bây giờ nào viết luôn ra bốn câu thơ này xong cần phải phân tích à Chị ơi thơ thì có cần phải học thuộc không ạ? À? Đừng có hỏi chị câu đấy nhé Minh Hằng nhá Chị sẽ trả lời em bằng một cái cách hơi phũ một chút Đó là nhất định chúng mình phải học thuộc Bởi vì học thuộc sẽ khiến cho chúng ta có cái cảm giác tự tin hơn rất là nhiều lần So với cái việc là gì ạ? À? so với cái việc là chúng mình không thuộc thơ Thế bây giờ ví dụ như năm nay đề nó mà thay đổi Nó chỉ cho cái phần trích trích thôi thì em làm như nào Thì có phải là tự mình đưa mình đi vào đường cùng không Nhá, có phải tự mình đi vào đường cùng không Rồi, đối với cái này bây giờ chị yêu cầu các bạn viết đoạn văn thôi Chưa cần phải viết bài văn Đương nhiên là bài văn thì chúng mình phải mở bài này Dẫn vào Tây Tiến này, xong dẫn vào cái đoạn thơ này này Ok chưa ạ? Cái tiếp theo là thân bài thì ở trong luận điểm 1 chúng ta viết về tác giả tác phẩm. Thì tác giả ở đây là nhà thơ Quang Dũng. Tác phẩm ở đây là bài thơ Tây Tiến viết vào năm 1948 trong một đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Tranh. Được không ạ? Bài thơ này thì in trong gì ạ? Tập thơ Mây Đầu Ô ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến nhưng sau khi được in lại thì đã đổi tên thành Tây Tiến. Bởi vì theo nhà thơ Quang Dũng giải thích thì chỉ cần nhắc đến Tây Tiến thôi là nỗi nhớ đã tràn về rồi thì nên đặt từ nhớ ở đó là thừa thãi xong. Ok chưa? Nhá, được không ạ? À? Rất đơn giản luôn Cái phần đấy là cái phần chị xin phép Xin phép là không đề cập đến Đấy, thế bây giờ bắt đầu vào cái phần phân tích này Có một cái đoạn thơ như thế này Điều đầu tiên cần phải làm nhá Lưu ý hộ chị cái Chia bố cục Được không ạ? À? Bố cục này gạch luôn trong đề cũng được nhá Hoặc suy nghĩ trong đầu, vận dụng trong đầu cũng ok Nhưng nói chung là phải có bố cục nếu mà không có bố cục phân tích thơ mà cứ vứt cả một cái đoạn dài như thế vào Xong bắt đầu phân tích ấy Là một cái việc làm nó dở ẹc Nó dở kinh khủng luôn đấy Nhá, lưu ý giúp chị Thế thì đây, tôi chia bố cục ở trong cái này Là 3-1 Được không ạ? Tại sao tôi lại chia 3-1? Ừ, tôi phải có lý do chứ Bởi vì ba cái câu trên cùng chung một nội dung nói về cái vẻ đẹp hùng vĩ và dữ dội của thiên nhiên miền Tây được không nào? Hùng vĩ và dữ dội của thiên nhiên miền Tây Còn cái câu cuối nói về một cái vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên miền Tây Bình yên thơ mộng của thiên nhiên miền Tây Ok chưa ạ? Và nội dung chính của cái cả cái đoạn này là cái phần mà tôi cũng cần phải xác định này Thì nội dung chính của bốn câu thơ này đó chính là Đặc tả về vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây Được không ạ? Đặc tả về vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây Ok chưa? thiên nhiên miền Tây xong nhá xác định những cái này trước để mình không đi sai đường xác định những cái này xác định những cái này trước để mình biết được viết ý nào trước ý nào sau nên đề nghị tất cả các bạn phải trọng tâm vào cái này hộ chị xác định sai là đi sai một ly là đi một dặm đấy nhá sai một ly là đi một dặm đấy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này khi mà bắt đầu phân tích cái đoạn thơ này nhá đề nghị các anh chị đưa cho tôi một cái câu dẫn ra được không ạ à? không biết từ bao giờ Thiên nhiên Tây Bắc đã đi vào trong những áng văn áng thơ của biết bao nhiêu những người nghệ sĩ với vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ thế nhưng cũng không kém phần bình yên và thơ mộng được không ạ? Quang Dũng đã thể hiện rất rõ hay là Quang Dũng đã đặc tả thiên nhiên miền Tây qua những vần thơ của mình. Hai trầm xuống dòng, bắt đầu trích thơ ra. Dốc lên khúc quỷu, dốc thăm thầm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Hiểu không các em? Hiểu phần đấy không? Tức là chúng mình không nên đột xuất mà trích thơ luôn ra Mà chúng mình phải luôn luôn giữ cho chị một cái đầu lại, một cái đầu tỉnh táo bằng việc là tôi phải có một câu dẫn nhá không thể không chỉ là một câu hai câu cũng được phần đó là linh hoạt nhưng mà để chúng ta tạo ra cái sự liền mạch trong cái việc phân tích của chúng ta được không ạ lưu ý giúp giúp chị chưa và bắt đầu khi phân tích từng câu thơ thì chúng mình sẽ bám vào từng từ ngữ ở trong cái câu thơ đó được không nào có những cái từ ngữ chúng ta sẽ phân tích sâu có những cái từ ngữ chúng ta sẽ phân tích lướt nhá Hãy lưu ý giúp chị Có những từ ngữ phân tích sâu Có những từ ngữ phân tích lướt Nhưng tất cả mọi cái phần phân tích của các em phải đi đến một cái cuối cùng Đó chính là chúng ta tạo ra cái tinh thần chung của bài thơ Ví dụ tinh thần chung của cái đoạn thơ này là đặc tả về vẻ đẹp thiên nhiên của miền Tây thì chúng mình cũng sẽ phải trọng tâm vào việc là tôi có phân tích A, B, C, D, X, Y, Z thì cuối cùng chốt lại vẫn những cái đó vẫn phải hướng về vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây. Được không nào? Chị đang đói lắm rồi. Đang cố gắng hết sức với các bạn luôn đấy, đang đói lắm rồi đây này. Các em ạ, à, đang đói lắm rồi nhưng mà vẫn phải đang cố gắng gọi là gồng sức với các bạn đây. Hay thôi nếu mà các bạn thấm mệt thì chị tạm nghỉ Xong rồi có gì chị em mình gặp lại trong phần phát trực tiếp tiếp theo vậy nhá Chị đang đói lắm rồi các em ạ à. <laughs> Chứ không phải là chị không đói đâu Chị đã được ăn gì đâu các em có khi còn vừa đang được gọi là vừa ăn cơm vừa xem chị phát trực tiếp Nhưng chị đã được ăn cái gì đâu nhá Nhiệt tình thế này mà không đăng ký khóa học mà luyện đề cuối cùng cùng với chị thì thôi đấy nhá các em nhá, lưu ý chị đang hơi quạo Chị bình thường mà <laughs> Có gì đâu phải quạo Cuộc sống lúc nào phải vui vẻ, phấn khởi, hồ hởi, tự hào chứ Đúng không? Ăn cơm đi chị ơi <laughs> Rồi nói nốt cái phần này thôi Rồi sẽ đi ăn cơm đây nhá Nói nốt thôi, nói nốt phần này thôi rồi đi ăn cơm nhá Thì các bạn ơi lưu ý giúp cho chị Là chúng mình cứ phân tích theo cái chiều này Từ trái qua phải Nhá Từ trên xuống dưới từ gì ạ? À từ chi tiết đến tổng quan hoặc từ tổng quan chúng ta chia ra thành những cái ý nhỏ chi tiết nhá. Cách nào cũng được. Ok chưa ạ? Thì ví dụ như đối với cái câu thơ đầu tiên này, dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm thì chúng ta thấy rằng hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt chúng ta là cái gì chúng ta nói từ cái đó luôn nhá. Thì cái hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt chúng ta đó là hình ảnh dốc. Đúng không ạ? Đó là hình ảnh dốc Và hình ảnh dốc này xuất hiện với hai cái từ láy để miêu tả về hình dạng Về cái độ gập ghềnh hiểm trở của con dốc này Đó chính là khúc khuỷu và thăm thẳm Đúng không ạ? Có nghĩa là một cái địa hình gấp gãy rất là khó đi Một cái địa hình hiểm trở và tạo ra cái gì ạ? Một cái sự nguy hiểm đối với những con người trên cái chặng đường hành quân này Thiên nhiên Tây Bắc vô cùng hùng vĩ và dữ dội với hình ảnh của những con dốc lên thì cao, xuống thì gì ạ? À lên thì cao vời vợi, xuống thì sâu thăm thẳm. Được không nào? Con đường khúc khuỷu gập ghềnh và khó đi Chúng ta viết như vậy Sau đó chúng ta đến với câu thơ tiếp theo là câu thơ đặc tả về độ cao Với hình ảnh của những cồn mây heo hút xuất hiện đảo đúng không nào và đặc biệt một cái hình ảnh nhân hóa cực kỳ đáng chú ý ví dụ như trong câu thơ này thì cái hình ảnh súng ngửi trời sẽ là cái hình ảnh các bạn cần phải phân tích sâu này bởi vì nó thể hiện hai cái ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là gì ạ là đặc tả về độ cao của núi rừng tây bắc và cái thứ hai là muốn nói về cái chất lính dí dòm tếu táo hồn nhiên đây không chỉ là cái chất lính xuất hiện trong bài thơ của Quang Dũng Mà trong rất là nhiều bài thơ khác thì hình ảnh những anh bộ đội cụ Hồ dí dỏm tếu táo hồn nhiên trước những cái khó khăn Lạc quan trước những cái khó khăn cũng đã xuất hiện Thế chúng mình bắt đầu tiến hành so sánh liên hệ mở rộng ở trong cái phần này Để làm cho cái bài viết sinh động hơn và hay hơn Hiểu ý chị không ạ? Các bạn ơi hiểu không? Thôi hình như các bạn đang đói quá rồi Có lẽ là các bạn của chị đang đói quá rồi Mặc dù là muốn giảng thêm một chút nữa nhưng mà thôi có lẽ là tạm thời chúng mình sẽ ngừng lại phần phát trực tiếp tại đây nhá nếu như mà các em mong muốn là chị quay trở lại để tiếp tục giảng kỹ hơn cho các bạn Đi cùng với các bạn về cái việc phân tích kỹ hơn thì các em hãy thả tim cho chị nhiều nhiều nhiều thật là nhiều nhá Chị thường ăn gì để viết văn hay và chữ đẹp ạ? À? Chị chỉ ăn cơm bình thường thôi Ăn cũng như các em thôi <laughs> Không ăn gì khác cả nhá Chị không ăn gì khác hết, chị ăn như các bạn thôi Nhưng cái vấn đề là chúng mình hơn nhau Không phải là ở việc ăn gì Mà hơn nhau là ở việc chăm chỉ nhá Hãy nhớ điều đó, ghi nhớ điều đó giúp chị <laughs> Ngừng đi chị Để đi ăn cơm à? À không xem được thì tiếc à? <laughs> em ăn rồi chị ạ à? Ok, vậy thì buổi trưa ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời ngừng lại tại đây nhé có gì thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau trong một cái phần phát trực tiếp sớm nhất thôi Nhưng hãy nhớ rằng là chúng mình đang có cái ưu đãi rất là lớn cho việc chúng ta đăng ký cái khóa luyện đề cuối cùng Và chị rất hy vọng có thể gặp các bạn ở trong khóa luyện đề cuối cùng đó nhé Và sẽ cố gắng mang tới cho các bạn những cái điều tuyệt vời nhất Ok chưa nào? <laughs> Được không ạ? Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp sớm nhất nhá. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ăn ngon miệng và có buổi chiều vui vẻ. <laughs> Tạm biệt các em.